Xin chào. Chúng ta là nhóm Double We yeah, yeah, yeah, yeah. Trước đây chúng tôi giới thiệu về các phát âm A Nhớ không? Ừ, nhớ chứ Ok, cảm ơn nha Nhưng lát lát tiếng Việt lát lát khó Tại vì uh, tiếng Việt là có rất nhiều loại A ừ. Nhưng mà tiếng Nhật là ít có Chỉ có một loại thôi ừ. Nên rất rất khác nhau ừ. Hôm nay chúng tôi giới thiệu về phát âm của người Nhật và người Việt Nam. Ừ. Ví dụ là Việt Nam. Việt Nam. Nam. Ừ. Nam. Ừ. Nhưng người Nhật nói là Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Ừ. Ừ, Nếu các bạn viết bằng tiếng Việt thì như này ừ. này. Ừ. Này. Việt Nam. Việt Nam. Cái này là tiếng Nhật. Việt Nam. Bất tâm là để tôi đang yêu ừ. Dễ lắm Ok, tiếp Kimono Kimono ừ. Người Nhật nói là kimono Kimono biết ừ. bằng tiếng Việt là như này Kimono Kimono Kimono ừ. Dễ lắm Kanagawa Kanagawa Kanagawa ờ, là một tỉnh trong Nhật Bản. Ừ. Người Nhật nói là Kanagawa, Kanagawa. Nên biết bằng tiếng Việt là cái này. Kanagawa, Kanagawa. Đúng không? Đúng. Nghe giống như vậy, đúng không? Đúng. Ok. Kanagawa, à? Kanagawa. À? Nè. Hãy luyện tập nói như này nhé. Nếu nói như vậy, Kanagawa à, thì mọi người sẽ cho thằng giống như người Nhật nhé. Các bạn ơi, nếu thích video này, like, share và subscribe nhé. Chúng tôi đã nhóm Double Win.